Phong thủy nhà ở Phạm Quang hưởng xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại các kênh Phong thủy nhà ở cho sự viên mãn Thì ở kênh Phạm hưởng thì hôm nay Phạm hưởng lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị Cái tuổi 1978 Mậu Ngọ nhé, Mậu Ngọ về phong thủy nhà ở hướng nhà xây, hướng nhà bếp, hướng nhà tắm Năm nào được tuổi xây nhà Giờ hoàng đạo là gì? màu sắc phong thủy là gì và cung tử vi mình là gì và cung bắt chặt để làm gì nhá thì vào đây phạm hướng chia sẻ khi quý vị đến với kênh này thì phạm hướng luôn luôn chia sẻ cho quý vị nắm bắt được về chính phong thủy bản mệnh của chúng ta là như thế nào để cải vận nhá một người có hai cung cung sinh hay còn gọi là cung tử vi cung thứ hai đó là cung bắt chặt hay gọi là cung bắt quái cái cung bát quái này để chúng ta cải vận về đường công danh tài lộc về đường tình cảm vợ chồng con cái nhé thì 1978 mậu ngọ này lam mạng là cung khảm cung tử vi là cung khảm lữ mạng là cung chấn nhá. cái cung tử vi này để xem lá số tử vi trọng đời 105 nhé Đấy. và cái cung tử vi này cũng là cái cung để quý vị xem tuổi vợ chồng hợp hay không hợp nhá đó là 1978 nam cung khảm nữ cung chấn đó là cung tử vi hay gọi cung sinh thì bây giờ quý vị lại đi tìm cái cung uh, cung bắt chặt cái cung bắt chặt này là cung phong thủy để xem được cái hướng cái hướng nhà xây nó hợp với mệnh chúng ta nhá gọi là tìm cái tìm cái cung mệnh nhá cung phong thủy nhá rồi thì quý vị lấy uh, à, tuổi của mình là 1000 nha 1978 quý vị chia cho con số 9 đó là cái con số tự nhiên cuối cùng và cũng là cái con số nằm trong cái bắt chặt đó là con số 9 sẽ bằng 219 sẽ bằng 219,7 nhá 219,7 thì quý vị lấy cái con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 7 nhá đằng sau dấu phẩy là con số 7 Quý vị lấy cái con số 7 đó tra vào bảng để tìm cung phi bắt chặt Cái con số 7 đó thì quý vị tra vào bảng lam Nữ tra bảng nữ lam thì ở đây đó là Con số 7 đó là cung tốn nè Con số 7 ở bên uh, của lam là cung tốn nhá. Cung tốn thì quý vị tìm đi tìm cái hướng nhà Cung tốn của vị đó là ở hướng Đông Nam nhá. Hướng Đông Nam có nghĩa là 1978 Mậu Ngọ Lam mạng thuộc quân nhà Đông Tứ Chặt nhé đó là hướng Đông Lam và hướng Chánh Lam hướng Chánh Đông và hướng Chánh Bắc đây là những hướng của hướng nhà xây hướng nhà tắm hướng nhà bếp nha đây là hướng phong thủy hướng hợp mận con nhà Đông Tứ Chặt nhé. rồi quý vị tiếp theo quý vị là tìm cái con số 7 nó làm ở bên nhé nó làm ở bên bạn con nữ này con số 7 ở được con nữ là cung khôn nhé, đây là con số 7 ở đây nó là cung khôn nhá lữ mạng 1978 mậu ngọ là cung khôn cung bắt chặt là cung khôn cung khôn của quý vị tìm ở đây đó nhá cung khôn nhá cung khôn ở đây thì quý vị nó lại là tốn đâu rồi à đây cung khôn đây cung khôn nó nằm ở hướng tây nam có nghĩa là lữ mạng 1978 mậu ngọ là con nhà tây tứ mận nhá, tây tứ chặt đó là hướng uh, tây nam nhá, hướng tây nam hướng chánh tây tây bắc và hướng đông bắc đây là bốn hướng nhà nhá, hướng nhà chính và hướng nhà bếp và hướng nhà tắm nhá. Đấy. Tiếp theo phòng hướng chia sẻ về màu sắc phong thủy Mậu ngọ 1978 này là thiên thượng hóa là mạng hóa nhé Thì mạng hỏa thì màu sắc phong thủy của mình đó là màu xanh lục màu tương sinh màu tương hợp của mình là đỏ hồng tím nhé còn bị khắc kỵ đó là màu đen và màu xanh nước biển nhé khi quý vị mà nắm bắt được cái ờ, màu sắc phong thủy của quý vị rồi thì quý vị lấy cái màu sắc đó chúng ta sơn nhà rồi là sơn cửa nhà sơn cửa cổng mua xe nhé mua xe theo màu sắc phong thủy và sử dụng những màu sắc phong thủy theo trang sức nhá đây trang sức quý vị mua những màu sắc trang sức cho đeo như thế này để làm gì để kích hoạt tài lộc để đem lại nhiều sự may mắn cho quý vị nhé đó là vấn đề màu sắc phong thủy tiếp theo Phạm hướng chia sẻ cho bốn hướng tốt của 1978 ờ, La Mạng Mậu Ngọ nhé bốn hướng tốt của con nhà Đông Tứ chặt nhé hướng tốt thứ nhất hướng nhà tốt thứ nhất đó là hướng chắn bắc là sinh khí tốt thứ hai là hướng chấn lam thiên y tốt thứ ba là đông là diên niên tốt thứ tư đó là đông nam đó là phục vị nhé bốn hướng xấu nhé bốn hướng xấu còn lại đó là đông bắc ngũ tuyệt mệnh đấy tây nam là ngũ quỷ này rồi hướng chấn tây là lục sát này hướng tây bắc là họa hại nhé đấy là của ờ, la mạng nhá 1978 màu ngọ thế còn lữ thì sao lữ của nhà tây tư mệnh nhé thì hướng tốt bốn hướng tốt của lữ là tây bắc này sinh khí tốt này hướng tốt thứ hai là chánh tây này thiên y này hướng tốt thứ ba đó là hướng tây bắc tốt thứ tư đó là tây nam nhá đó là hướng tốt bốn hướng xấu của nữ này là hướng chánh bắc là tuyệt mệnh đông nam là ngũ quỷ chánh nam là độc sát và hướng chánh đông đó là hướng họa hại nhá hướng chánh đông là hướng họa hại đó là nữ mạng rồi, rồi tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn là khi quý vị mà quay nhà về bốn hướng tốt thì có ý nghĩa như thế này thế nào và quay nhà về bốn hướng xấu nó lại có ý nghĩa như thế nào nhé quý vị mà xây nhà mà quay 1978 nhé làm bà lữ mà quay về hướng sinh khí nè hướng sinh khí ở đây đó là cát khí này là sự thông suốt này sinh sôi nảy nở này ấy thuận lợi này ấy thăng tiến này ấy đó là về hướng sinh khí rồi hướng thứ hai đó là hướng thiên y này quý vị mà xây nhà mà quay về hướng thiên y đó là cát khí biểu hiện sự tăng tài tiến lộc gia tăng sinh khí là sự giải tỏa vướng mắc về tất cả những những việc trong cuộc sống sống uh, thường ngày thành tốt hơn nhé rồi là được sự hộ trì có nghĩa là được phù hộ được sự giúp đỡ của người khác nhá hướng thứ ba đó là hướng diên niên quý vị mà quay nhà về hướng diên niên nó thể hiện sự vững vàng thuận lợi êm đẹp nhá tình cảm gia đình trong xã hội đều được may mắn vợ chồng êm đẹp nhá hạnh phúc vợ chồng tốt đẹp nhá rồi là hướng thứ tư đó là hướng phục vị quý vị mà quay nhà về hướng phục vị là hướng tốt có nghĩa là phục hồi lại những khí xấu thành khí tốt phục hồi lại những cái những cái không tốt thành những thứ tốt đó gọi người ta gọi là phục vị nhá nó gọi là phục vị rồi tiếp theo thì phòng hướng chia sẻ cho quý vị luôn là bốn hướng xấu còn lại chẳng may quý vị mà xây nhà mà quay về hoặc là mua một ngôi nhà mà quay về hướng tuyệt mệnh đó là hung khí là tuyệt mệnh là hết đời là sự chia ly chia cắt nhá rồi là sự là, là tai ương tật ắt đấy gặp nhiều trở ngại mưu sự không thành tình duyên tan vỡ nhá. tiếp theo cái hướng thứ hai đó là hướng uh, ngũ quỷ chẳng may quý vị mà xây nhà hoặc là mua một ngôi nhà mà nó quay về hướng ngũ quỷ nó không hợp hướng thì nó sẽ đem lại những cái rắc rối chúng ta đó là bị quấy phá quấy rối nhớ Đấy, rồi là lận đận khó thẳng rồi là tai vạ nào là chân cãi nào là thị phi là vợ chồng gây gỗ chia nìa chia cắt đó là hướng ngũ quỷ hướng thứ ba đó là hướng lục sát chẳng may quý vị mà quay hướng nhà về hướng lục sát đó là hướng khung khí nhớ biểu hiện sự thiệt hại đức đoạn chia ni thương tổn nhớ đó là vãng vong Đấy, rất là xấu nhé hao tài rồi hướng cuối cùng đó là hướng họa hại nhé hướng thứ tư là hướng cuối cùng chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng họa hại thì đó là hung khí biểu hiện sự thiệt hại mất mát hao tổn tốn tiền tốn của rồi là gặp nhiều họa tai tình duyên chia cắt rồi là gia tăng bệnh tật khí lực bị thương tổn có nghĩa là quý vị mà quay nhà về hướng hòa hại thì gặp rất là nhiều vấn đề xấu tại vì ngôi nhà không hợp mà ngôi nhà không hợp rồi nó lại đem lại nhiều bệnh tật nó khí lực bị thương tổn có nghĩa là âm thịnh dương suy khí âm nhiều hơn khí dương có nghĩa là cơ thể của quý vị đang giảm sút yếu dần đi đó gọi là âm thịnh dương suy quý vị làm sao ấy cơ thể của chúng ta phải là khí dương nhiều hơn khí âm thì nó sẽ đẩy lùi được bệnh tật đẩy lùi kháng thể nhé kháng thể để đẩy lùi được bệnh tật đó là khí dương đó nhá khi quý vị mà đã biết được cái uh, hướng nhà xây rồi nhá hướng nhà bây giờ chúng ta mua một miếng đất phải chọn được cái năm xây nhà năm được tuổi xây nhà tại sao người ta gọi là cái năm được tuổi xây nhà cái năm được tuổi xây nhà ở đây có nghĩa là đó là cái năm quý vị không phạm vào ba điều cấm kỵ đó là không phạm tam tai không phạm hoàng ốc không phạm kim lâu nhớ đó là năm được tuổi xây nhà của quý vị nhé khi quý vị mà được tuổi xây nhà thì quý vị lại phải xem cái tháng xây nhà nhớ, rồi rồi là ngày động thổ rồi phạm hướng chia sẻ luôn thì khi quý vị đã được cái năm xây nhà được tuổi năm xây nhà thì 12 tháng đó tháng nào quý vị cũng có thể động thổ nhé ví dụ như ờ, phòng hướng chọn ờ, tháng 6 nhá ví dụ như quý vị mà xây vào tháng 6 tất cả đều xem âm đợt âm âm đợt nhá tháng 6 thì trong cái tháng 6 đó nó sẽ có 4 có 4 ngày hoặc 6 ngày có khung giờ hoàng đạo hợp mận cái khung giờ hoàng đạo hợp mận cái giờ hoàng đạo là gì cái giờ hoàng đạo ở đây đó là khung giờ của thần thiện cai quản là thần tốt cai quản còn giờ hắc đạo đó là thần xấu cai quản trên trời cũng có thần tốt thần xấu ở dưới trần gian cũng có người tốt người xấu nó đều có sự đối lập với nhau nhé đấy khi chúng ta mà chọn được khung giờ hoàng đạo để mưu cầu thì nó mưu sự dễ thành nhé ở khi quý vị đã chọn được nhé cái khung giờ tốt rồi cái khung giờ tốt rồi thì quý vị lại phải ờ, làm lễ ở trong cái miếng đất đó đúng cái khung giờ tốt đó chúng ta làm bày vị ra một cái bày vị của chúng ta đó là gồm một con gà và một đĩa xôi ngũ quả vàng bạc hương nhang đèn gạo muối rồi quý vị sẽ sẽ cúng vái xong đó, xin phép thổ công xong thổ địa xong rồi là quý vị sẽ chính là người quý vị chính là người động thổ ngay miếng đất đó quý vị phải sử dụng cuốc hoặc xẻng để cuốc vài ba cục đất trong miếng đất đó hoặc là xúc vài ba xây đất trong miếng đất đó là động thổ đó là động thổ xong rồi nhé và phòng hướng chia sẻ cho quý vị cái tuổi 1978 mậu ngọ này cái khung giờ hoàng đạo quý vị đó là giờ tý và giờ tỵ giờ ngọ nhé quý vị phải xem được cái giờ hợp mận nhé. nó đề là khung giờ hoàng đạo giờ tý giờ tỵ, giờ ngọ đó là những khung giờ hoàng đạo hợp mệnh của tuổi 1978 của quý vị để quý vị động thổ nhé. Khi quý vị động thổ xong rồi thì phần còn lại là để dành cho thợ xây nó làm. Nhưng một điều lưu ý rất là quan trọng Phạm Hưởng chia sẻ là khi quý vị mà xây nhà trong cái thời gian xây cất tránh trường hợp bị gián đoạn có nghĩa là trong thời gian xây cất mà thợ nó nghỉ nó nó một lý do gì đó nó không xây được nó sẽ nó sẽ nghĩ là năm bữa nửa tháng thì nó sẽ đem lại một cái số một cái vấn đề tai họa cho cho chủ nhà đó là những cái vãng vòng tại vì sao tại vì khi trong thời gian xây cất thì không bị nghỉ năm bữa nửa tháng không có người trong con non ở đó thì những vãng vong rất là nhiều và trong thời gian đó thì quý vị chưa thể nào là lập bắt nha có nghĩa là lập bát nhang để thỉnh ông thổ địa nhé ông thổ địa để cai quản đấy nên là chúng ta chưa có thỉnh được ông thổ địa để lên cao cai quản, chưa có lập bát nhang đó giống như quý vị mà à, biết là những cái ngôi nhà hoang những cái ngôi nhà hoang thì không được sự thờ cúng đó không được không có được sự không có không được nhang khói thì dĩ nhiên cái sự là linh nghiệm linh ứng nó sẽ bị mất đi thì những cái ngôi nhà hoang đó thường thường sẽ bị rắn rết nó ở nhiều tới nó ở chim chuột bọ nó tới nó ở nhiều mà quý vị mà đi đến những ngôi nhà hoang đó quý vị sẽ thấy là một cảm giác rất là sợ khi bước vào cái ngôi nhà hoang đó nó nó ám khí những âm khí cực kỳ là xấu lặn tóc gáy luôn đó là phòng hướng chia sẻ thì ví dụ như là trong cái thời gian bị gián đoạn đó thì quý vị chính là người cải tạo lại có nghĩa là trong thời gian là thợ nó nghỉ thì chính quý vị là người phải thay thế thợ làm việc trông nom ở trong cái ngôi nhà đó trong cái miếng đất đó Đấy nhớ là phải người trông nom trong ngôi nhà đó để là làm tại sao để là có người luôn luôn có người trông nom luôn luôn có người ở đó trông nom thì những cái ờ, khí xấu những cái âm binh âm khí nó không lãng vãng vãng vong để nó ám khí vào ngôi nhà ta nó đem khí xấu vào ngôi nhà ta nhé đấy là Phòng Hướng chia sẻ thiệt tình 100% cho quý vị biết được nó nguy hiểm thế nào rồi tiếp theo nữa là Phòng Hướng chia sẻ cho quý vị là cái năm được tuổi xây nhà của người 1978 mậu ngọ nhá, Lam và Lữ nhá. Năm kế tiếp là năm 2026 này. Tới 2026 mới được tuổi xây nhà này, 2035, 2036, 2038, 2044 2045, 2047, 2054, 2056 và 2062. Đây là những năm được tuổi xây nhà, là những năm không phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu. Nhớ, đó là những năm tốt để chúng ta khởi công xây nhà. Đấy. Thì thôi cũng mong là cái video này nó sẽ đem lại rất là nhiều hữu ích cho cái tuổi 1978 hữu duyên cái tuổi 1978 này xem được cái video này để nắm bắt được cái phong thủy nhà ở của chính bản thân của chúng ta nó như thế nào Đấy, khi quý vị đến với kênh Phạm đến với kênh phong thủy nhà ở Phạm Quang hưởng cho sự viên mãn là luôn luôn đem lại những sự tốt lành cho quý vị chia sẻ những vấn đề tốt lành về vấn đề tâm linh cho quý vị về phong thủy ngôi nhà ở quý vị nhé Đấy. thì cũng mong là cái video này được quý vị yêu thích được quý vị quý mến và đừng quên là like đăng ký kênh để để được thông báo những cái video tiếp theo phòng hướng luôn luôn chia sẻ những với video tầng sau nữa nó liên quan đến phong thủy nhà ở còn rất là nhiều về vấn đề phong thủy nhà ở của quý vị nhé Đấy thì à, cũng mong là cái video này sẽ hữu duyên nhé là tuổi 1978 mậu ngọ này sẽ xem được cái video này để đem lại nhiều may mắn cho quý vị nhé rồi về phòng hướng xin tạm dừng cái video tại đây nhé xin chào tạm biệt nhé